xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh Các bạn nhớ ra chơi không? Dạ. sữa chua cà phê bó bò luộc sắp đến trạm bệnh viện 175 quý khách có nhu cầu xuống xe vui lòng thông báo và bước ra cửa Cameron Bonsai Wen Tai Song. Yeah. Đầu tiên chị sư kê đến đại. Bạn phải đi ăn ngon ngon. Wow. Nhưng mà họ kia là bỏ tộc. Chị sư kê hỏi các bạn. À, hỏi chữ hả? À. Yeah. Hà Nội Em hỏi chị ở à, <laughs> gần đây có món ăn ngon không? Cơm hả? Có món ăn ngon dạ, hả? Lên đây có bánh mì à, Bánh mì à, Mì Mì À, à mì À mì à, Mì tàu Em mì tàu Ok dạ. à, đi, đi lên khoảng 100 mét 100 mét Ok à, Bên tay phải luôn Phải, phải Đúng rồi, ok à, Ok, phải, phải. 山ちゃん山ちゃん đi 100 mét đi bên phải yeah. đi tàu đi tàu đi tàu là khai gì? あ 몰라. 어, 시술게 틱 미타오. 이봐 가서 홍빛 미타오 라카이디요. 이봐 시술게 놀라 틱 미타오. 아 미타오. 틱 미타오. 오케이. 자트라 시술게 홍빛 미타오. 미타오. 몰라. 시술게 nói cho chi nha. Tại vì là chi nghĩ là shizuke 틱 미타오. không sao không sao 100 mét 奈拉比哈尔。 một 상당한 험도요. 에이? Tối rồi, bị hoàn thẳng. Ừ, trông có bèo ngon. mi này thì mi này đồ nướng mi này rất tốt ừ, ngon, phong ấm và súp hư hụt tốt Trung Quốc nước tiêu mình là xứng là chiếc heo này ít có béo nào nên sẽ ít là sôi mi là cái nào tôi cũng và các bạn biết mì ramen nhật bản không mì này và mì Nhật Bản cũng à, khác nhau thì mì ramen Nhật Bản là vì nước tương và tương thịt heo sơn và muối nhưng mà súp này súp bình thường ok nổ rồi à, quay đây chăm nhìn nha lúc trước đã, chị ấy giới thiệu quán là ở đây hả? À, đó. Yeah. Anh thấy ngon không? Ờ, ngon. Ờ. Ok, cảm ơn nha. Cảm ơn chị. Ờ, cảm ơn chị. Trung Quốc hả? Không. Ờ, Minh Nhật. Minh Nhật thôi. Dạ. Nhật à. Ok, bye bye. Cảm ơn nha. Ok, tới rồi. Chị sẽ làm xí nào? Oh, cái số 7 theo là đại địa Jamium địa sĩ Quần cổ bắp Ờ, cổ bắp nè À Ok, đi chủ nhá 静けちょんやいちゅうねえねうっチュッピンオチョでちょインスタグラムコランランダウティシスケーデンダイねえホンビッン mới gì hả ờ à, đi trước nhá nhưng mà khoảng 2 km nha xa lắm chương trình này là đi bộ du lịch nè đó là không đẹp nè tại sao đi chỗ trời ơi nhưng mà nếu có nhiều người ở chờ thì có nhiều màu sắc nên chắc chắn đẹp. Oh. 什么地？啊？覆盖地。包办。那件啊，穿穿穿穿穿穿。包办。啊包办。啊，纽纽纽纽。不白说呀。 em cái đây là ở kia là kia, kia, kia. em thấy là thấy được nè thấy được nè nhìn kia là nhìn kia có cái gì à cắp cắp màu vàng nè cắp màu vàng à dạ. chua chua đi đi như thế nào đi uh, đi đá hả đi đá không không cái đó là hỏi tiếp thì ta hả thì hẳn đó là hỏi tiếp ủa như thì đó thì thách đức danh hài nè à đức danh hài đúng rồi à cảm ơn đi <laughs> ơn đi tám là bảy Thôi tạm biệt thôi. Ờ, thôi chị. Cảm ơn em. Chào con nha. Chắc khó nè. thế thế chua đúng rồi chùa kỳ quang à, chùa kỳ quang đúng rồi nổi tiếng không chú dạ cảm ơn chị ok đi vào nha 有档次的这个，nhưng mà rất đẹp. Wow, ta chỉ muốn biết là ngày xưa là màu nào. Ừ. Bây giờ là màu vàng. <laughs> Cầm màu vàng là ngày xưa cũng màu vàng đúng không? Nhưng mà ngày này màu gì? Màu vàng. À, Ồ, ngày xưa hả? Ngày xưa là có màu gì?

しょ炭酸炭酸しすぎサイロイ Sisuke Bây giờ đàn đi đâu Khi mới đem Việt Nam Chúng tôi sơ chơi